hỏi tại sao mày không quen trai sáu múi thật ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu bản thân em đã trải nghiệm qua thật ra họ yếu lắm họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai họ họ bưng cái chai nước 10 lít không nổi luôn ẩm một con chó cũng không nổi thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được hiện tại em nhìn ảnh này màu hường em thích rồi tại <laughs> màu hường nhìn thích cưng lắm luôn để Ai? xin mời đàn gái mời đi cưng dạ mời anh ta giới thiệu về mình dạ chào anh Nguyên Linh chào, chào chị em. Ờ, Vân chào em chào bạn bên và khán giả dạ chào em anh. là Nguyễn Minh Tâm sinh 1983 ừ. Hmm. quê ở Trà Vinh hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh làm gì Tâm kỹ thuật chỉnh máy trong cơ sở dệt rồi còn em dạ em tên Lê Nguyễn Bảo Hà việc danh là Hà Ghim Em hiện tại là 34 tuổi, nghề nghiệp em có hai hai nghề, huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ và ngày thứ hai là dạy tập tạ trời ơi <laughs> tại vì ờ, cái thời của em á là gọi là tập tạ không à chứ bây giờ là người ta gọi là gym á tập à, gym gym gym gym gym, ờ, gym nói tưởng đâu hà gym em có ưu điểm khuyết điểm gì hả dạ ưu điểm của em là tập tạ em tập tạ được bao lâu rồi dạ khoảng à, năm 18 tuổi chắc người cứng ngắc luôn hả nói dạ. nghe nè bên bên bên bên kia thấy sao nè có ừ, thích ứng nổi hay không nè chắc nổi mà nổi, nổi hả? hả bạn hình dung cái người bên đây sao hình dung đi hả, hả? Dạ. bị choáng quá bị choáng quá Dạ, dạ, đó là là điểm mạnh của em còn điểm yếu của em là gì hả dạ điểm yếu của em á là tại vì lúc 18 tuổi em đi ừ, tập ra đi dạy không có biết nấu ăn sợ ma em tập tạ mà em sợ ma sao nó kỳ vậy ủa có có liên quan đâu gì đâu anh tạ nó mạnh mẽ nó phải không, không sợ ma em bánh bèo lắm ai nói tập tạ nè ra cơ bắp cuồn cuộn sai rồi nó ờ, cho mình săn chắc lại đẹp à, ba dòng đầy đủ chuột em bự hơn chuột của anh đó có không cô dạ. bự không dạ cô lớn như nào em mấy con có hai con à chưa chắc chuột nào bự hơn chuột nào nha sợ ma đâu phải là điểm yếu đâu cái điểm mà gọi là điểm xấu á, tức là cái điểm mà không có tốt của của, của mình là cái gì là em hù dai lắm em hù dai lắm rồi cái lúc mà lên cơn kiểu mà nổi điên lên là có ờ, đụng chân đụng tay gì với người xung em không chơi vậy đâu em lấy tạm chọi à trời tạ đó nghe đi choáng luôn hả mà điểm mạnh điểm yếu sao là tâm dạ em điểm mạnh em là em hiền và biết ờ, nấu ăn quan tâm và chia sẻ khác bên kia ha có khuyết điểm gì không tâm ghét người ờ, nói nhiều ghét người nói nhiều kệ ta dạ. ghét gì ta nói nhiều kệ ta chứ ghét làm chi mình nói nhảm nhảm thì cũng như không có mình nói hoài em không thích nhiều khi hỏi em không trả lời à được mấy mối tình rồi tâm dạ em có hai mối tình rồi mối tình của em chia tay cũng lâu lắm rồi mấy năm rồi mới đây à khoảng chừng 10 năm rồi trời ơi ông cũng 10 năm rồi đó yêu mấy năm mà chia tay 10 năm rồi yêu năm mới hai năm à tại vì sao quá rồi không có đến nhau được 10 năm qua là em không có người yêu luôn Không Em còn cảm giác với con gái không? Em cũng có chuột mà Nhiều người chuột bự lắm mà không có cảm giác với con gái đâu em Còn em thì sao? Dạ em trải qua ba mối tình Mối tình đầu tiên của em á, là em quen à, lúc em 24 tuổi Thì lúc đó quen được 6 tháng thì ảnh đòi cưới nhưng mà ảnh cảm giác như ảnh hay bó buộc em lắm quản lý em ừ. khi mà em biết được đằng sau đó thì em hơi hụt hẫng anh chàng đó lên mạng kiếm một bạn đồng giới em bị yêu lộn người lầm người ở cái mối tình đầu tiên dạ tình thứ hai á thì cũng quen được một năm tới gần ngày đám cưới thì mới phát hiện ra là không hợp tuổi thì gia đình không có chấp nhận rồi mối tình thứ ba thì lúc đó là em cũng cũng hồi hộp rồi thấy em khô khan quá hay sao thì kiếm đệ tử của em đi ăn nhậu vậy đó em không chấp nhận được cái tự ái quá cao thì chia tay thôi rồi, ờ, có nghĩa là ai cũng giữ cái tôi của riêng mình dạ à. thì cũng trắc trở quá hả bên đây hiền lắm nha em trai tôi hiền lắm á em gái muốn uh, một cái người yêu uh, sắp tới của mình như thế nào tính của bạn thì uh, ít nói con trai đừng có bảo thủ quá con gái tụi em á thích con trai là nói được và làm được được không được ừ, mà không nói mà làm được thì cũng được không nói cũng làm cái công việc của em á lương là mình có đủ sống không cưng dạ dư vậy. cái phần dư đó có thể nuôi được vợ đúng không vợ con nuôi được mà cùng xây dựng tổ ấm chứ đừng có nghĩ là uh, vì vấn đề gì đó mà mà mình chia tay với bạn trai ừ. em đã làm được thì em phải xài được và em không muốn bạn trai em phải nuôi em à, tức là em muốn tự lập trong dạ. cái ờ, vấn đề tài chính của mình dạ, đúng không? Dạ, đó giờ em tự lập từ đó Được. giờ. Anh trai em muốn uh, người yêu của em như thế nào? Hiền. Đô con không? Dạ mập mập cũng được. Mà tỷ dụ không mập thì sao? Cũng được luôn. Tao cũng được hết hả? À, cũng được. Muốn vợ quá đúng không? Cũng muốn lắm à. Muốn lắm rồi hả? Em thích bạn gái mình uh, truyền thống hay là hiện đại? Em không quan trọng điều đó chỉ quan trọng bạn gái là biết uh, lo lắng và biết chia sẻ lúc em ừ này kia thôi nếu người vợ mình Chăm mà sóc. ăn mặc khiêu gợi chút xíu hơi sexy chút xíu thì tùy theo lúc thôi chứ ờ, đám tiệc thì được có thể xăm đâu đó nho nhỏ thẩm mỹ chút được không xăm nhỏ được đừng xăm bự trắng ghê quá <laughs> cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải ờ, đánh giá cái gì đầu tiên em nhìn vô cặp mắt <laughs> ngực à, tấn công mông phòng thủ ngực à. tấn công mông phòng thủ nhưng thể thao đứng, bụng đứng. cao hơn ngực đó, à, chờ xíu đứng coi coi thể thao bụng cao hơn ngực coi. nhưng thể lực bà bà mối coi kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không được không ngon ạ à, ok được không rồi ok đó, được ok, okay. rồi gì nữa à, nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền không còn gì để nói nữa y chang luôn nhưng mà hôm nay em đi với ai dạ ba mẹ em với anh em chào bên đàn gái à trước tiên ờ, xin cảm ơn chương trình cảm ơn ờ, hai mc dễ thương như mà nghe lời ba với mẹ là mười mấy hai chục tuổi rồi cưới nó rồi thành ra bây giờ quyền quyết định là do hai cháu nó thôi thì bác ra nhìn cái ờ, bạn này bác ra thấy thì sao cái này để thằng anh nó nó, nó, nó, nó, nó phân tích dạ kính chào chương trình và chào hai mc chào em trai bên đây thì cũng là ok đó tự nhiên thì do hai đứa thôi cho mẹ bổ sung thấy cháu trai đây thì cũng được hiền chất phát chứ không có mà như là đua đòi thì để bảo hà với cháu để quen thời gian như thế nào chứ giờ nói thì không được cô có yêu cầu gì bên đàn trai không nó thật thà quá trời rồi còn <laughs> còn yêu cầu gì cho cháu nữa dạ mà à. nói chuyện cũng được chứ không phải là thật thà mà không nói chuyện em em đi với ai dạ em đi với uh, anh họ chào chị hồng vân chào, chào anh Quyền linh chào trong khán phòng em mình thì nó tính nó thiệt thà nhút nhát quá nhưng mà nó có cái là nó không chịu là nó không chịu à mình thấy bạn gái bên này thì rất là dễ thương vui vẻ hoạt bát cá tính mạnh thể bổ sung cho em mới được rồi cảm ơn thằng trai rồi hai bạn đã nghe ý kiến hai bên rồi ha bây giờ mình gặp mặt coi sao nha rồi mở rào đầu đi tâm Hít hơi thật sâu vô Thở ra Rồi, bắt đầu Dạ Chào, em. Chào anh Có quà tặng em Dạ, cảm ơn anh Em rất là thích ăn kẹo nên em mua em tặng anh Cảm ơn em Em cảm nhận gì anh sao? anh à, khá là dễ thương con trai bạn màu hồng thấy cưng rồi đó <laughs> anh là bên kỹ thuật hả gì bên máy dệt em à anh đang ở tân bình dạ sao em... dạ chị nói chuyện dạ đó ừ tại quên <laughs> trời ơi anh đừng làm vậy giống như em em lướng á áo anh á thấy anh tội nghiệp luôn á trời ơi, em hiền lắm luôn á anh có thích thể thao không anh thích bóng đá anh đừng có đá bóng nhiều quá nha thành giống như là đá bóng nhiều quá không có tốt cho khúc gối hôm nay khuyên thật lòng từng em đá hai trận à dạ dạ không biết làm sao chứ bên đây em em ờ, rất có, nhiều muốn nói với anh lắm nhưng mà tự nhiên á em thấy run quá à. Thôi kệ em cứ nói lại đi nói gì giờ thì cứ thấy anh sao chứ hay là ý em sao muốn hỏi là muốn em đâu có thích mê em đâu có mê trai đẹp đâu anh em thích con trai mà cá tính nè thể thao nè giống như em vậy đó biết nấu ăn là em khoái rồi tại không biết nấu ăn <laughs> cái đó anh biết dạ ừ nhưng mà em nhìn nếu mà em thể thao thì em nhìn body bạn này giống như là cái điều em mong muốn chưa nãy giờ em nhìn à, cái này em về em huấn luyện được bụng với ờ, cái ngực á nó khác nhau à chứ không phải bụng ngực bằng nhau vậy đâu đó, ra cơ bắp yên tâm qua em đi em xử hết Anh <laughs> cảm nhận bạn gái thế nào em trai ờ à, đúng rồi tụi anh nói đi chứ nói gì em nói không anh nói được đâu <laughs> dạ. em thấy cũng dễ thương cũng cô cá tính dạ tập gym chứ thật ra con gái không có khô khan như người ta nghĩ đâu nhưng mà vấn đề là em tập gym và em chạy thể dục thẩm mỹ cũng được lâu rồi khoảng mười mấy năm công việc của em rất là nhiều lúc bận rộn lắm có khi là em không có dành được thời gian cho anh đâu nên đâm ra nhiều lúc uh, em cũng thấy có lỗi lắm dạ giống như một tuần vậy là em có được nghỉ ngày nào có khi chủ nhật em vẫn đi làm có khi em được nghỉ tại vì mình dạy kèm mà mình gọi là không phải mình giống như gái gọi vậy đó người ta gọi đâu mình phải làm đó đúng rồi tại vì em là gái mà <laughs> thời gian đó, nó không có được chủ động lắm nếu mà em muốn nghỉ một thời gian dài em phải sắp xếp rất là lâu cho nhau cơ hội hẹn hò vậy rồi em có dành thời gian cho một tuần gặp anh mấy lần anh có thể ngày thứ bảy chủ nhật nè Ờ, mình gọi mình gặp mặt mình nói chuyện em chỉ đòi hỏi một điều duy nhất nói được và làm được thôi và giữ đúng giờ cho em cái đó anh làm được chưa chắc <laughs> chắc chưa chắc trăm phần trăm anh sẽ làm chắc. được chưa chắc nó nói được làm được mà sao chưa chắc vậy hả ừ. con trai mà ai biết được đúng không chứ sao mới đúng để thời gian đi thời gian đi mình sẽ biết được là có đúng hay không cho em một tháng thôi nha để làm gì nè em thấy con trai mà đi ăn nó tới ngày đi ăn đi uống hoặc là đi coi, coi phim đúng là giai đoạn mà lúc mà quen một tuần nó thì không sao hai ba tuần thôi thấy em mà nhõng nhẽo quá thì có dấu hiệu là hơi rút lui một tí tại cái tính em cũng hay nhõng nhẽo nữa bạn này là đang sợ nhõng nhẽo đó người nhõng nhẽo em á đã có chuẩn bị nhạc ờ, sexy dance OK, music. Music. Go! Go! Come on, come on, Nè, lấy cái tay đánh eo. Eo, eo, lượng, lượng, lượng. Anh gồng lên đi, gồng lên. Lên, lên, lên, cơ. Ồ, oh, chúng quá. nha. Dạ, hay, hay. Come on! Ăn Rồi Trời ơi Trời. Em thấy khả năng mà phát triển của cô ấy thế nào? Cỡ này chắc hai chục năm mà cũng không thể nào mà dẻo như em được rồi theo em thể thao sao được em rất mê thể thao đó nha thì tập từ từ chứ sao Tôi tập từ từ đúng không nhưng bây giờ em cần gấp rồi sao hơi khó quá không có khó em nhìn cô gái đối diện em có rung động gì hay không cũng rung lắm rung lắm hả dạ. em có mong muốn cô này sẽ cùng đi trên con đường còn đúng, lại con đời còn lại đúng không đúng rồi ok việt anh dạ ủa nó giả nữa giả Trời nữa ơi, nó ngay ông sụn liền nó sụn nụ luôn nè em nói thiệt nha cái tính của em á là không phải thích mặc áo sexy nhưng mà cái công việc của em là phải bận đồ để khoe dáng em nói trước nha em bận đồ cũng hơi bị mua đen và hơi bị uh, cái tính chút anh biết trong môi trường đó mà nhiều người hỏi tại sao mày không quen trai sáu muối thực ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu á bản thân em đã trải nghiệm qua thật ra họ yếu lắm họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai họ họ bưng cái chai nước 10 lít đó, không nổi luôn ẩm một con chó cũng không nổi thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được hiện tại em nhìn ảnh này màu hường em thích rồi tay <laughs> màu hường nhìn thấy cưng lắm luôn đã vậy cái da nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền nữa nhìn dễ thương chịu không chịu thiệt không <laughs> chịu like luôn á chịu like rồi. dạ chịu like bây giờ có thể hai đứa tiến tới nắm tay để cảm nhận về nhau đi hai đứa nắm tay rồi nhìn vô mắt nhau rồi cảm nhận thế nào đó cảm xúc thế nào nói đi dạ dễ thương mắt hai mí ủa trời thấy cưng quá ha ừ, cũng cứng lắm á anh dạ rất là cứng luôn á có tập uh, gym quá chưa hồi đó có bây giờ không có vậy hả mai mới em dạ anh em kèm ghiêng anh một kèm một rồi em trai nắm tay nắm tay y nguyên em cảm giác thế nào em nói với cổ đi em cảm giác thế nào dùng quá không nói sao anh đừng làm em xúc động giống như em ăn anh thật sự luôn á nè đến bình tĩnh nè rồi em hiện sức mạnh nha nói một hai nói không biết nói gì luôn thôi từ từ mình hoài luôn á cầm hoài luôn á cầm tay vẫn cầm tay thôi nữa hả thôi ảnh mới hôn em chứ bắt bớ vậy em em hôn ảnh nè hôn không hôn hôn hôn không <laughs> ừ hôn liền hắn nói là làm đã nói đó bấm nút rồi tôi với ông bấm chắc luôn rồi nó lên chuẩn bị sau 3 tiếng đếm bấm hay không bóng là quyền các bạn nha ba hai một hết thời gian bộ kết rất đẹp bấm tay bây giờ mình là đường đường hẹn hò rồi dạ con xin phép à, bắt trai bắt gái anh trai cho con được à, hẹn hò với bé hà nếu hai đứa con có duyên đến với nhau thì con sẽ chăm sóc bé hà và tựa một bờ vai lớn vững chắc để cho bé hà con <laughs> xin phép à, hôn bé hà bên nữa mạnh lên mạnh lên miết luôn đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng để xem phim để yêu nhau để hiểu nhau nhiều hơn gửi tặng hai bạn phần quà từ thương hiệu Vietsun Travel là một cặp vé du lịch Dubai trị giá 60 triệu đồng nếu hai bạn tiến tới hôn nhân việt Vietsun Travel với hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức tour du lịch trong nước và quốc tế cùng việt Vietsun Travel tận hưởng giá trị cuộc sống gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan.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 Chúc hai đứa mau báo tin vui nha dạ. Đợi đi xuống đây chị Rồi, dạ, dạ, Để Hà đi chị. trước đi, rồi Tâm đi theo sau Dạ, mời anh Nguyễn Linh